vợ dạ, chồng chiếc Linh xin chào cả nhà mình nha Hôm nay à, vợ chồng chiếc Linh ăn đạm bạc là thịt ba rọi nướng thôi Có hai vợ chồng nên Linh cũng nướng ít Thì à, cái này ba rọi này Linh mua ở chợ cốt Costco thì chợ cốt Costco nó bán sẵn vậy mà bạn, nó cắt vậy nhà tiện lợi lắm Còn cái này là Linh mua cũng ở chợ Mỹ, chợ à, gần nhà Linh Còn cái này còn chợ Tàu Đây là măng tây với lại cà tím ừ nay nhà hai vợ chồng linh ăn đơn giản vậy thôi không có đi chợ nhiều nên bởi vậy cứ mua đồ mỹ mà ăn à, đây là hôm nay mình chuyển qua món nướng ừ. vợ chồng chiếc linh giờ ăn món lẩu cũng ngán là giờ giới thiệu các bạn món nướng nha đó miếng bà rọi nhìn ngon mà có cồn nó bán thịt ngon bởi vậy bạn nào ở bên Mỹ vô cồn mua nó sắc sẵn mình về mình cứ chuyện mình nướng mình ăn à, sướng lắm. rồi bây giờ cả tiếng một xã đừng khoe mọi người Đâu khoe mấy bạn à, đây là mang tay mang tay này mình có thể ăn sống được nhưng mà mình nướng hơi tái tái ăn ngon thay vì Việt Nam mình hay nướng ngối các bạn ha thì nướng đậu bắp với lại cà tím Linh thì Linh nướng bằng tay Linh không có đậu bắp có gì ăn đó đây là chén chao chấm này sa tế chao còn đây là cái sốt uh, BBQ BBQ BBQ của Mỹ với bạn mình ừ. thấy ăn cũng ngon nên linh lấy xón sót nướng sót lên để uh, bỏ vô cái uh, rau và bây giờ bắt đầu nướng cho các bạn coi nha hai vợ chồng linh ô là bất kỳ tè ha bạn ha biết nó có bị ồn không không phải nó ồn đó đó các bạn bây giờ bắt đầu nó lên nó lấy vàng vàng mình phải cắt nhỏ nhỏ ra nó mới chín các bạn ha ba miếng này mình nghĩ ít nhưng mà cắt hai rồi mình ăn cũng hết luôn á thì mới vậy đó này cái món này ờ, à, mấy bạn nhớ này giống này này mình gọi là né <laughs> vừa ăn vừa né à cái kia là bò né còn này là heo né bạn heo né rồi <laughs> từ vì cái, cái này nó văng dữ lắm nó văng mỡ lắm nha bạn nó ba rọi mà bạn này chắc phải đeo bao tay cắt ra không cắt ra mình nướng thì nó không ngon phải nướng nguyên miếng vậy nhìn hấp dẫn vậy ha ừ. rồi ừ. giờ bắt đầu mình cắt từ miếng nhỏ ra mình nướng là ừ. vậy thì nó chín này chuyên nghiệp giống Hàn Quốc luôn ha bạn nói chung là ở bên đây mình rảnh rỗi mình à, sưu tầm mấy món ăn nào lạ lạ thấy trên mạng nó làm nhìn hấp dẫn với mình có kiếp là ăn theo cái phong cách Hàn Quốc một chút chứ mà trước sau gì nó cũng vô miệng <laughs> mình nướng kiểu gì nó cũng mình ăn vô miệng thôi mà không hấp biết... dẫn nó à, ừ, hấp dẫn à, không biết các bạn nào nhìn thèm đến hai vợ chồng lên không cái miếng thịt nó vàng vàng ươm ừ, chán ý chán khắp mỡ <laughs> em biết mấy, mẹ mà giờ chắc đâu có mấy bạn trẻ chắc đâu biết tóc mỡ không à. anh Chưa. có có biết anh có có nhiều chỗ bán mà có tóc mỡ á yeah. ừ, anh thấy trên mạng anh thấy trên facebook đồ bán mấy quán ăn gì mà xào có tóc mỡ gì bạn ha bữa mình về Việt Nam á phải mình mua yêu muốn mở chứ mấy chỗ mới ra được chỗ tóc mỡ mua về cho à, bố mình á bố mình à, thích ăn thịt mỡ mua về bố mình à, nhậu chơi tóc mỡ giống ngày xưa giang dạ. dạ, lắm nha bạn nha Ê, cái miếng này sao nó dễ cắt cái miếng kia nó dài đấy cuối cùng phải vô ghé tìm mà thịt heo quay á nếu có kiếm được tóc mỡ về nhà bên linh nay trời tuyết nha bạn lạnh hai chồng đúng là ở mà sao đi ghé thôi ăn cái này đi nấu cực có cái này bỏ vô nướng này lẹ nhất là mua gì cũng có sẵn bỏ vô rồi sao cái này tôi cô vậy cắt ra nhiều lắm bạn ơi thôi nó vàng lên nè bạn nói một mặt thật quá nè đó vàng ươm rồi mấy bạn ơi cái này mình chấm cái gì cũng được bật lửa luôn nè bật lửa luôn. à, ở đây á bạn nó có cái khay để ờ, hứng dầu nè bạn đó, đó hồi nãy mới đốt xuống Ủa vậy hả? Ừ. Anh chả biết là to không? Cái đó là anh tắt rồi đó Cái đó là anh tắt Tới qua, tới qua, đúng rồi Cái này hết rồi Ừ, hết tỏi rồi Mấy này là cái cái cái cái máy này ha, hai vợ chồng mình uh, mới lần đầu xài mình chưa Mới lần đầu xài đúng thật đó các bạn Mà ngon quá à, không biết bạn nào giống Linh đó Mua này về ở bên Mỹ, chỗ tiếng đó Thích lắm bạn nha ở bên đây mình buồn buồn mình chế cái món mà vừa ăn vừa làm về mình riêng bên Việt Nam thì mình có chuyện đổi kiểu đổi món ăn đó bạn nhìn nó ờ, thu hút thú vị mình lắm wow đó nhiều quá hả bạn ha cái này thì mình thấy Hàn Quốc ăn kia còn thôi mình ăn theo kiểu Việt Nam chứ bây giờ bắt đầu mình bỏ cà cho mình nướng lấy mỡ mỡ của heo mình nướng luôn bạn nào thích cứ làm theo hai chồng linh nha dễ lắm cứ mua xong về nướng vợ chồng linh là làm những món là đơn giản mà ăn ngon mình chỉ cần lên cái này mình sao tới tự làm nha biết cái đồng nào mình vừa nha nhìn cái mâm này hấp dẫn lắm bạn ơi để chén này trước nó thịt này hết đó bây giờ mình bắt đầu mình ăn cay đó nó còn sống cái này chắc tự hơn nhất luôn Ôi, nó khô, nó chín luôn Nó chỉ nó khô hết ghiền không các bạn ghiền lắm mấy bạn ơi này mình là hai vợ chồng mình là lấy ờ, chấm uh, ờ, chao với sa tế các bạn ừ. ăn ngon nè bớt bớt rửa ra nó sạch ra để cho chồng còn cái này mình có chút xíu đây thì mình đấy lên mấy cái sản phẩm này đặt cái cái phần nào mà em sót ra đi kia anh thích thì anh ăn không thích thì anh ăn cái kiểu khác cái tabiki này thì nó ngọt ngọt nó thơm thơm nó mặn mặn nên thì mình thích cái loại này rồi anh biết trong việt nam mình có không qua mỹ mình thấy cái vị này là hợp với mình nhất để tôi cho mình xíu cho nó thơm mùi tabiki này tay ta kết hợp hấp dẫn quá hấp dẫn quá có mấy miếng chín chín rồi ha miếng chín rồi thơm cực kỳ cái miếng này thì nó có sốt barbecue đấy ạ ngon lắm mọi người thịt mình nướng nguyên chất á ngon quên mời các bạn Chết quá. Mời bạn ăn nha. Miếng thịt của mình bự quá. <laughs> Mời các bạn nha. Anh lên nữa bớt thấp quá nó nó nó, nó xịu đừng nóng chín. Cỡ 300 á. Ừ, vậy đi vậy đi. các bạn thử bánh mì tùm lum thơm lắm đồ nướng là ngon cực kỳ bạn ơi ừ. ngon ha này lần đầu tiên hai vợ chồng lên ăn món này tại phải nói là nhà quay youtube nên chồng lên mới được ăn kiểu này chứ đã giờ lên không có làm kiểu này <laughs> như vậy linh mới mua cái cái cái, cái dĩ lưới này nè nên linh thấy thích thích thích là đầu tự nhiên mình nhớ Việt Nam hồi đó mình đi ăn cái món à, nướng ngón đó bạn cái thức quá nó đơn giản quá à, tại sao mình không làm được tại vì bạn cũng chỉ là bỏ cái mâm lên rồi nướng rồi thịt các bạn cứ sắc rồi chan nướng sơ tế mình ướp nướng sơ tế là mình nướng thay vì thịt bò hay này kia mà thịt bò nhà linh đang ngán rồi giờ linh đang à, thịt heo vậy y chang như vậy nướng ngó Việt Nam công nhận đang chị nướng ngó thì cái nướng hột cái nướng ngó nó khác các bạn ha nó dính dính còn cái này nó không có dính nó có cái ờ, cái kiểu chống ờ, chống chống dính này. Đây, còn này chín hơi chín chín tái tái này rồi tay gì ăn tết không thôi ừ, trứng này ừ. tay em đẩy đây con trứng này đây thì nó không chín lắm mà để đây cho tùy ha ừ. nào tay nữa các bạn còn mà măng tay là mình đi ờ, mình đi ờ, ở ngoài ngoài đường á mình mình ở ờ, à, mấy mấy chọc mấy cái suối á mình thấy măng tay tự nhiên nó mọc cái trang vậy mà mình không biết phải là nó cái trang thế gì không ờ anh thấy hả ừ em okay. chưa thấy tại linh thì cũng chưa thấy con mang tay linh cũng không dám nói chín rồi đây cà xí này nó hơi chín chín mình ăn ngon chín quá ăn sụt ha bạn ha hơi chín chín rồi vô ừ. bạn nào muốn gọi món ngon các bạn ơi đổi đi ngon lắm tí các bạn mình à, bên đây mình không có đậu bắp này mình à, bỏ mang um, tay á thế đậu bắp em thấy măng tay ăn ngon hơn đậu bắp luôn vậy hả ừ. ừ. nhưng mà có ăn thử lần nào chín thịt này nó chín quá luôn à đây cái gì đây là à, đây là cái giải với cái nốt thịt tao Linh không nghĩ là ngon chỉ mình chỉ làm nhớ cái vị hồi đó mình đi ăn thôi ăn hàng ừ. ngon thì đó cái măng tây mình nó giòn quá ừ, nó giòn giòn mà nó thanh thanh nó nó khác thằng à, đã bắp mình mà bắp mình cũng ngon bắp mình thì có mấy nhếch nhát này này giòn giòn nó ngon nó không bị đặc biệt à ngọt đúng không mình phải hơi ngọt, hơi ngọt ngọt hơi ngọt ngọt nó không ngọt mình ngọt rau mà nó ăn với thằng ờ, thằng ờ, ba đội này thấy nó đúng không cái thằng này nó rau quá bạn ba có cái miếng mỡ đừng để nó lên đây chỉ để nó khô ba loại cũng nó hơi quấy thật à. em nghĩ cái cách thật là mà gấp thịt cái nào mà mấy cái nhỏ nhỏ chính trước đó. Thịt ở đây đây nè bỏ tay tây đi bỏ măng hết hết này trong này đông thì không nóng lắm nó còn đậu nó càng đẩy vô giữa thì nó càng chín chưa có thì mình em à. bắt cái gì cũng bỏ đi hết luôn nha bên này bên này không còn nó không, không thịt, thịt mới bỏ qua đó rau bỏ vô giữa tại vì thịt chín rồi nó chín hết rồi à? ờ, ừ, thì dạt qua đây ừ. đó hấp dẫn hấp dẫn được chưa cái mâm này tiện lợi ghê bạn cái chỗ nào nó nóng nhiều cái mình đẩy thịt vô còn chỗ nào nó ấy mình để ra ngoài. cà tím cũng ngon thịt cũng ngon ngon quá không đâu bạn nào thích cái làm giống hai chồng linh dễ cực kỳ bạn ơi cái này dễ như ha chỉ mua ba rồi cái này dễ mình thấy dễ chỉ mua ba rồi về thôi cộng thêm cái nồi nướng <laughs> không có nồi nướng thì mình ờ, nói chung là cứ lớn chung lại ờ, cà tím này kia đơn giản ra ờ, món ngon rồi ha ừ. đơn giản bạn nào thích thì nướng thêm cái gia vị như Việt Nam mình đó bạn sao tới hay là muối tiêu là cái gì cũng được măng chín này không nhận lên thấy cái măng này các bạn nướng ăn nó ngon nó không ngán còn mình xào thì nó hơi ngán ngán không bằng chỉ nướng ăn nó ngọt hơn đậm đà hơn giòn đổ vào ừ, thích nhất mình thích nhất măng này cái nó giòn mình thấy, mình thấy giòn mà thanh lắm cuốn thử xà lách ăn thử bất cứ hàng Quốc Ừ, thấy hay á cũng có vậy ngon ha ừ. bạn thấy miếng salad không này xong bữa tóc cái này là xong buổi tối của hai vợ chồng linh đó bạn ừ. mà ngon rẻ mình khỏi phải đi ra ngoài tiệm ăn mà mình tự ăn ở nhà mình muốn ăn cái gì mình bỏ vô mình nướng các bạn ha ừ. ngon chứ ừ, cảm tám mới ha ừ. những cái cạc tím mà nó, nó ăn với đồ nướng ngon nữa. ngon ngon ngon cực kỳ bớt rượu lên ăn vậy là hết nước hết mơi hết hết nhớ tới nước ngói rồi bạn cái nướng này ngon quá nướng ngói mình phải chép dầu rồi nó khác khác, cái này nó không có khác. mình thấy cái này mình thấy cái này á đi cá nhân mình thấy cái này ngon hơn nướng ngói từ mình ăn nướng ngói nhiều rồi biết cái, cái nồi nướng này ăn ngon hơn nhiều khi chờ lâu lắm nó mới chín nó không có sát một miếng thịt còn cái này nó sát miếng thịt luôn mà mà nó không có bị để than à. ăn này không sợ bụng không đủ ờ, bự để mà mà nuốt hết cái vị keo quá sa tế mình cứ thích mình mình ăn á thơm quá bạn ạ thịt ba rọi nướng nó dai dai nó hơi giòn giòn ngon đáng lại cái này nướng bò cũng ngon mà hai vợ chồng lên ăn bò nhiều quá <laughs> ngán bây giờ chuyển qua ăn ba rọi may là hai vợ chồng ăn héo né héo né buồn buồn làm biến nấu cơm nấu này không được à. ừ. Còn quá ừ. Đây là tráng miệng nha các bạn Ăn ăn thịt thì nói cái gì ngon thì ngon chứ cũng không phải được ăn nhiều bạn ha đây vợ vợ vợ mình làm uh, nhãn bạn giải vải nè với lại uh, vải đóng hộp đố bạn biết này thốt nốt nè à, đây thốt nốt thạch thốt nốt thạch thốt nốt nè mấy bạn ừ. cái này là lên mua của chợ tàu hết các bạn ngon ừ. ừ. hơi ngọt ngọt lắm ạ bỏ vô cái giải này nó ngọt vừa à cái ăn cũng hấp dẫn lạnh nữa mỗi cái mốc là, là mỗi mỗi mỗi hạt à một mỗi trái đúng nốt được rồi hay hay nhiều hơn biết anh nhớ cái thuốc nốt anh thấy nó vậy trái thuốc nốt bự vậy không thấy trái thuốc nốt dài nhưng mà trong trái thuốc nốt có ba muối một muối thuốc nốt nó vậy nè ừ. còn cái này thạch thuốc nốt thì nó có rang dày linh không biết nó làm từ sao mà rang dày không biết có bạn nào biết không ha chỉ biết ăn linh chỉ biết nó ăn vậy thôi còn cái hộp thôi cái muối thuốc nốt thì linh có biết ăn rồi ngon không? Ừ. Dạ vâng. Ngon quá. <laughs> ngon thì các bạn ơi nhưng mà không thể ăn hết được nhiều lắm như <laughs> là các bạn thấy thịt quá trời luôn đâu ăn hết nổi tại cái này á à, hai, hai vợ chồng linh làm video ở đây cũng dài rồi ừ, tạm biệt các bạn nha xin dừng ờ, vợ chồng chiếc linh xin dừng video tại đây hẹn gặp lại các bạn video sau nếu bạn nào thích video của ờ, hai vợ chồng chiếc linh thì nhớ bấm subscribe theo dõi nha ủng hộ kênh của hai chồng Phúc Linh. nhiều. <laughs> Bye bye các bạn, hẹn gặp lại video sau. Bye bye các bạn nha.